án là gì New City ngay tại cảng biển là gì. Dự án có phía đông giáp cảng, phía tây và phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp đường bến Trường Dương. Là phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch biển lớn nhất khu vực. Là gì New City không chỉ thừa hưởng hệ thống tiện ích hiện hữu như chợ La Di, siêu thị, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp mà còn tích hợp tiện ích nội khu cao cấp trở thành biểu tượng của La Di trong tương lai. Với tiềm năng tăng trưởng của La Di, những dự án mới với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp như La Di New City đang dần xuất hiện, sẵn sàng cùng thành phố mới thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, đón sức bật hạ tầng từ những công trình quốc gia như cao tốc dầu dây Phan Thiết, tuyến đường biển, sân bay Phan Thiết La gì hứa hẹn sẽ là điểm đến sáng giá của ngành du lịch miền Trung Việt Nam.